Hello everyone, welcome to my channel. Let's go. Okay. ừ. thế số năm này. Oh, no. โอ้โหขอว่า chỉ được số 5 Ôi con như này con như Tchau. brutal, velho. Caramba, é, tá ganhando. Tá né? ganhando. tiền nha uh, con này đang cắn ồ uh, bắt đầu xuất hiện cái xấu nha oh no That's not that không thể nào mà bắn được toàn thế nào <laughs> khó quá trời này dùng điều gì bắt phải mua à chết rồi mất một con số không rồi thua rồi trời ơi